bắt nghi phạm phóng phóng hỏa làm hai chị em chết tại thành phố Thủ Đức. Công an đã bắt giữ nghi phạm phóng hỏa khiến hai chị em trong một gia đình tại thành phố Thủ Đức tử vong. Công an thành phố Thủ Đức đã phối hợp cùng phòng cảnh sát hình sự công an thành PHOHCM bắt giữ nghi phạm phóng hỏa khiến hai chị em tử vong tại phường Bình Trưng Tây. Nghi phạm bị bắt giữ là Lê Công Hậu, ngụ huyện Châu Thành, tỉnh Bến Tre. Hậu là nghi phạm đã dùng xăng châm lửa đốt nhà bà KTTL. Tại hẻm 19 đường Nguyễn Tư Nghiêm, phường Bình Trưng Tây, sau khi gây án, Hậu đã về quê tại tỉnh Bến Tre để tẩu thoát. Tuy nhiên, bằng các biện pháp nghiệp vụ, công an thành phố Thủ Đức đã bắt giữ được Hậu. Trước đó, người dân tại hiện trường cho biết, Hậu và bà L, người thuê ngôi nhà có mối quan hệ tình cảm nam nữ. Sau đó, giữa hai người xảy ra mâu thuẫn và nghi phạm thường xuyên đến nhà bà L gây sự, hù dọa. Sau đó nghi phạm nhiều lần mang can xăng đến khu vực nhà bà L. Tuy nhiên, nghi phạm chưa phóng hỏa. Đến dạng sáng 25 tháng 6, nghi phạm mang can xăng đến đổ rồi châm lửa phóng hỏa. Thời điểm xảy ra hỏa hoạn trong nhà có 6 người, trong đó 4 người may mắn thoát được, riêng hai con của bà L, tử vong. Người dân cũng cho hay, ngôi nhà trên do bà L, thuê lại và sống cùng hai người con là En và X, người mẹ đi bán sữa, hai người con làm việc tại quán cà phê. Mới đây, bà ngoại, cậu ruột và cháu trai của bà L lên chơi kết hợp khám bệnh và ở chung với ba mẹ con. Thời điểm xảy ra vụ việc, người cậu của hai nạn nhân đã đạp cửa sổ thoát ra ngoài, và cứu được ba người còn lại. Riêng En và X đã không cứu kịp và không may đã tử vong. Nhận tin báo, đội cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu hộ cứu nạn công an thành phố Thủ Đức đã điều nhiều xe chữa cháy cùng cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường triển khai công tác cứu hộ, khống chế đám cháy. Tuy nhiên, ngôi nhà cấp 4 khung thép mái tôn có diện tích khoảng 45 m2 và một gác lửng diện tích khoảng 25 m2 đã bị cháy nặng đồng thời cơ quan điều tra cũng vào cuộc làm rõ nguyên nhân. Qua công tác khám nghiệm hiện trường, công an xác định vụ việc là do có người châm xăng phóng hỏa. Lập tức nhiều hướng điều tra được tiến hành để truy tìm dấu vết nghi phạm. Qua khoanh vùng và sử dụng các biện pháp nghiệp vụ và trích camera, công an xác định hậu chính là nghi phạm nên tiến hành truy bắt. Người dân tại hiện trường cũng cho biết, hậu và bà L có mối quan hệ tình cảm nam nữ. Sau đó giữa hai người xảy ra mâu thuẫn và nghi phạm thường xuyên đến nhà chị L, gây sự. Người dân cũng cho hay, ngồi nhà trên do lở, thuê lại và sống cùng hai người con là En và X. Mới đây, bà ngoại, cậu ruột và cháu trai của bà L lên chơi kết hợp khám bệnh nên ở chung với ba mẹ con. Thời điểm xảy ra vụ việc, người cậu của hai nạn nhân đã đạp cửa sổ thoát ra ngoài và cứu được ba người còn lại.